những tài liệu tuyệt mật cấp vũ trụ được tiết lộ bởi Robert Dean, NASA nói dối. Chắc hẳn bạn đã từng nghe được những thông tin về người ngoài hành tinh hay liên bang ngân hà từ rất nhiều nguồn. Thế còn thông tin được cung cấp bởi một chuyên gia cấp vũ trụ tuyệt mật của NATO thì sao? Người đàn ông trên màn hình chính là Robert Dean cựu chỉ huy quân sự của quân đội Mỹ từng phục dịch 28 năm trong quân đội. Năm 1963, Robert được điều động đến Bộ Tư lệnh Tối cao Liên minh châu Âu tại Draguencot, một thị trấn nhỏ gần Paris. Bộ phận của Robert là Phòng quân sự Bộ Tư lệnh Tối cao, viết tắt tiếng Anh là SHOC. Ở đó, mức độ an ninh của ông được nâng mức cao nhất của NATO cũng gọi là cốc vũ trụ tuyệt mật. Thêm nữa, cam kết bảo mật hàng đầu của Robert còn được duy trì cho đến tận năm 1976 sau khi giải ngũ. Tiếp đó, ông lại làm việc cho cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang thêm 14 năm nữa. Như vậy, Robert Dean tổng cộng đã làm việc cho chính phủ liên bang hơn 40 năm. Trong suốt thời gian đó, lượng lớn tài liệu mang tính lật đổ đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của Robert Dean. Đó là những tài liệu tuyệt mật về người ngoài hành tinh, liên bang, ngân hà, thậm chí là tương lai của toàn nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 2009, Robert Dean đã chính thức công bố một phần thông tin mà ông biết được từ những tài liệu tuyệt mật cấp vũ trụ tại cuộc họp thượng đỉnh châu Âu của dự án giải mật chính trị giữa các vì sao tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha. Vậy rốt cuộc thì nội dung chi tiết mà Robert tiết lộ có những gì? Những bức ảnh lên mặt trăng bị xóa Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 1969 là một ngày khiến nhân dân trên toàn thế giới cảm động vô cùng Apollo 11 đưa ba phi hành gia đáp lên mặt trăng. Armstrong quay lưng ra ngoài, bước rất chậm từ thang của tàu vũ trụ xuống. Ông ấy đã dùng 3 phút để bước xuống chính bậc thang. 10 giờ 56 phút 20 giây tối giờ Đông Mỹ, bước chân đầu tiên của Armstrong bước lên bề mặt mặt trăng. Một phi hành gia khác Buzz Aldrin đến bên cạnh, hai người giống như những đứa trẻ vui vẻ đang nhảy nhún nhảy để cảm nhận bề mặt mịn màng của bề mặt mặt trăng. Vào những năm 60-70, trong thời đại mà TV màu vẫn còn chưa phổ biến, điện thoại còn chưa được phát minh, thì đối với đại đa số dân chúng mà nói, việc đáp lên mặt trăng thật đúng như chuyện cổ tích Thế nhưng đó chưa phải điều đáng kinh ngạc nhất khi mà trong hội đàm thượng đỉnh dự án tiết lộ chính trị giữa các vì sao, Robert đã có một công bố chấn động rằng nhân loại thậm chí còn nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy trên mặt trăng. Nhưng điều kỳ lạ là những tài liệu về kỹ thuật đổ bộ lên mặt trăng của Hoa Kỳ sau khi chấm dứt khám phá đổ bộ lên mặt trăng thì liền bị tiêu hủy theo cách nói của NASA thì lý do là họ bị thất lạc hơn 40 cuốn băng liên quan đến việc đổ bộ lên mặt trăng. Robert Dean thậm chí còn nói tên đầy đủ của NASA nên gọi là cơ quan không bao giờ trả lời vấn đề một cách thẳng thắn. Đương nhiên, Robert còn may mắn được nhìn một số hình ảnh và video mà nhân viên nội bộ đã bí mật cất riêng và ông cũng đã công bố chúng. Bức ảnh ký hiệu 7346 là cho Apollo 12 trong nhiệm vụ đổ bộ lên mặt trăng lần thứ hai của nhân loại chụp được. Khi đó, phi thuyền đang vòng quanh quỹ đạo mặt trăng thì phi hành gia từ trong khoang phi thuyền đã chụp được bức ảnh vật thể bay không xác định. Bức ảnh vật thể lạ hình điếu xì gà này là Neil Armstrong chụp được khi ông ấy đang nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ của tàu vũ trụ thì vừa đúng lúc vật thể lạ này bay ngang qua. Phải chăng đây là lý do khiến Armstrong phải chậm rãi, cẩn thận từng bước khi bước từ bậc thang mô đun mặt trăng xuống? Bức ảnh số hiệu 8553 cũng là do phi hành gia của Apollo 12 chụp được kích thước của vật thể bay không xác định tương đối lớn. Robert Dean còn nói đùa rằng lúc mà các phi hành gia của chúng ta chụp được nó, chắc nhóc trong đó cũng đang chụp chúng ta rồi. Bức ảnh mã số 9837 này là miệng núi lửa Landsberg do Apollo 14 trong nhiệm vụ đổ bộ lên mặt trăng lần thứ ba của nhân loại khi bay quanh mặt trăng đã chụp được trong nhiệm vụ lên mặt trăng lần đó, phi hành gia được yêu cầu quan sát tình hình bên trong miệng núi lửa. Trong bức ảnh này, ngoài miệng núi lửa ra còn có thể nhìn thấy một vật thể bay không xác định. Vạch thẳng là do sâu này đã thêm vào biểu hiện hướng bay của vật thể lạ. Bức ảnh này được chụp bởi Apollo 13 trong lúc đang bay về hướng mặt trăng. Trong bức ảnh, ngoài mặt trăng còn xuất hiện ba vật thể bay không xác định bên ngoài cửa sổ. Hình dáng vật thể bay B thì giống như một vật thể hình tròn có nắp, vật thể bay C thì giống như một vật thể hình đĩa có thể tích tương đối nhỏ, vật thể bay A giống như hình điếu xì gà, về thể tích thì vô cùng khổng lồ. Tuy nhiên, những thông tin bị NASA che giấu này mới chỉ là tảng băng trôi của những thứ mà Robert Dean tiết lộ. Liên bang Ngân Hà Trong hệ ngân hà của chúng ta có 200 đến 400 tỷ tinh cầu, theo tiết lộ của Robert. Trong vũ trụ có 200 tỷ thiên hà có kích thước như hệ ngân hà thậm chí nhiều hơn và còn một liên bang ngân hà mà trụ sở chính của nó không nằm tại hệ ngân hà này. Từ lúc con người sinh ra, chúng ta chưa bao giờ từng đơn độc thời khắc lịch sử nhân loại bắt đầu đã là luôn duy trì mối quan hệ nội tại mật thiết với các sinh mệnh trí tuệ ngoài hành tinh. Tới đây, Robert sẽ gọi nền văn minh ngoài hành tinh là bên thứ ba bên thứ ba đã quyết định tiến độ tiết lộ thông tin liên quan đến họ nếu như họ muốn thậm chí ngay ngày mai họ có thể đem tất cả mọi thông tin liên quan công bố trước công chúng nhưng họ sẽ không làm như vậy bởi vì hầu hết mọi người trên trái đất hiện nay đều chưa chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận những thông tin này vào tháng 5 năm nay các kênh truyền thông chủ lưu như New York Times, New Yorker, CNN đều liên tiếp đưa tin các tổ chức như cơ quan tình báo quốc gia Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo Hải quân sẽ chính thức cung cấp báo cáo điều tra liên quan đến UFO lên Quốc hội. Trong suốt khoảng thời gian rất dài, phía chính phủ Mỹ luôn giữ thái độ cố tình phớt lờ đối với UFO và nền văn minh ngoài hành tinh từ ban đầu đã luôn phủ nhận sự tồn tại của khu 51 cho đến sau đó thừa nhận tính bảo mật cao của khu 51 rồi đến tháng 4 năm 2020, Lầu Năm Góc Bộ Quốc phòng đã thừa nhận tính chân thật của ba đoạn video hiện tượng không xác định trên không như vậy, thái độ của Hoa Kỳ đối với UFO và người ngoài tinh trong thời gian gần đây đã có nới lỏng, phải chăng thời khắc mà chân tướng được công khai trước công chúng ngày càng đến gần. Ngoài ra, Robert còn nói rằng thế giới mà chúng ta đang sống thực ra là một bức cảnh ba chiều khổng lồ niệm này thật ra không mới. Ngay từ những năm 90 đã có khoa học gia đưa ra thuyết vũ trụ toàn ảnh và gần đây thì càng phổ biến nói một cách đơn giản thuyết vũ trụ toàn ảnh cho rằng thế giới mà chúng ta đang ở đây chỉ là một ảo ảnh là một bức ảnh ba chiều rất lớn và chi tiết phong phú là một hình chiếu được chiếu bởi duy độ cao duy độ cao hơn này có thể được hiểu là các không gian bốn chiều năm chiều vân vân để hình dung dễ hơn về vũ trụ toàn ảnh thì lý thuyết về cái hang của Plato là một ví dụ rất tốt. 2.400 năm trước, Plato, triết học gia Hy Lạp cổ đã hoàn thành tác phẩm nổi tiếng Cộng hòa The Republic. Trong đó có một câu chuyện ngụ ngôn rất thú vị có một nhóm tù nhân bị vây hãm trong một hang động. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, họ đều sống tại đây, từ nhỏ đến lớn bị xích sắt trói lấy tay chân không thể quay đầu lại chỉ nhìn được bức tường trong động ở trước mặt đằng sau lưng nhóm tù nhân bị giam hãm này có một đường thông con đường này có thể thông đến cả hang động thậm chí là bên ngoài động bên cạnh đường thông có một đống lửa soi sáng cả hang động bất cứ khi nào những người bên ngoài phát trên lưng các loại công cụ dụng cụ đi qua đường thông thì lửa sẽ chiếu bóng của những người dụng cụ súc vật đó lên bức tường trước mặt những tù nhân kia từ nhỏ đến lớn tù nhân chưa hề nhìn thấy thứ gì khác họ cho rằng những chiếc bóng này là sự vật chân thật duy nhất trên thế giới họ cứ tưởng rằng bản thân mình đang sống trong một không gian hai chiều có một ngày, một tù nhân đột nhiên được phóng thích. Anh ta quay đầu lại nhìn thấy ngọn lửa sau lưng, đường thông, những người đi qua lại trong đường thông và thậm chí là cả thế giới bên ngoài. Tất cả đều khiến anh thấy vô cùng hoang mang, thậm chí là sụp đổ. Anh ta không muốn tin rằng những thứ này là thực sự tồn tại. Nhưng rồi dần dần về sau, anh ta bắt đầu tiếp nhận thế giới mới đồng thời thấy thương cảm cho những người bạn đồng hành bị giam hãm trong hang động kia. Anh ta quay trở về động, thử đi giải cứu những người bạn đồng hành của mình nhưng không có một ai tin những lời anh ta nói, thậm chí cười nhạo anh ta cho rằng anh ta bị điên. Chúng ta trong cuộc sống hiện thực này phải chăng cũng là những tù nhân trong thuyết về cái hang của thế giới mà chúng ta đang nhận thức được có thể chỉ là một phần của thế giới chân thực mà thế giới chân thực có thể còn mỹ diệu và thú vị hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng duy độ không gian có thể cũng vốn không như không gian ba chiều mà chúng ta nhận thức được thế giới mà chúng ta nhìn thấy có thể chỉ là hình chiếu của thế giới duy độ cao hơn Thế nhưng đây vẫn chưa phải điều cuối cùng mà Robert tiết lộ ông còn có lần tiếp xúc trực tiếp với bên thứ ba. Tương lai của nhân loại Nói về tương lai của nhân loại, thì thật Robert Dean từng cảm thấy rất mơ hồ. Ông luôn nghĩ đến việc mình từ đâu đến, hiện tại thì mình đang ở đâu và sau này mình sẽ đi về đâu. Không những vậy, trong video phỏng vấn tại hội nghị Phoenix UFO năm 2011. Robert cũng từng thú nhận rằng kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với những tài liệu cơ mật này năm 1964, cuộc đời ông ấy đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, ông cảm thấy bản thân mình có phải điên rồi không? Giai đoạn thứ hai, ông chắc chắn bản thân mình điên thật rồi giai đoạn 3 thì ông đã hiểu ông không có điên mà điên là cả thế giới này. Điều này có ý nghĩa gì? Trạng thái của Robert rõ ràng chính là tái bản của người tù nhân. Trong lý luận hang động của Plato được phóng thích ở trên, người đàn ông này đã quan sát được thế giới chân thật nên đã nỗ lực đánh thức mọi người Thế nhưng hầu hết mọi người đã không tin, họ vẫn cho rằng cái bóng kia mới là thế giới chân thực. Hơn nữa, trong số tài liệu mà Robert Dean từng tiết lộ còn nhắc đến một trải nghiệm vô cùng kỳ dị của ông vào khoảng năm 2002. Ông ấy từng có một lần tiếp xúc rất mật thiết với bên thứ ba. Ông ấy bị đưa đến một nơi có tên là Melina ông ấy không dám khẳng định đây là tinh cầu, nơi mà bên thứ ba ở, hay là phi thuyền của liên bang, ngân hà, hay là cổng vào của một duy độ khác. Nói tóm lại, Robert cảm thấy bản thân mình đã ở đó thời gian 6 ngày trọn vẹn. Mọi chức năng sinh lý của ông ấy đều rất bình thường, vẫn có thể ăn uống, đi vệ sinh và ngủ. Robert nhớ trong 6 ngày đó mỗi một ngày ông ấy đã làm gì nhưng khi mà ông bị đưa trở về lại trái đất thì ông ấy lại phát hiện thời gian chỉ mới trôi qua 5 phút bên thứ ba mà Robert tiếp xúc về ngoại hình không có bất cứ thứ gì khác với con người nhưng ánh mắt thì dường như có thể nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của ông bên thứ ba là dùng ý thức để tiến hành giao tiếp với robert khi nói chuyện sẽ nhìn chầm chầm vào hai mắt Robert rất lâu. Họ nhìn ánh mắt để nhìn xuyên thấu đối phương. Nơi gọi là Melina kia giống như một thành phố hay một cộng đồng. Bên trong có thư viện, có giảng đường, có hội trường. Còn Robert lại không nhìn thấy trạm cứu hỏa, xe cứu hỏa và đồn cảnh sát trong lần trải nghiệm đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Robert là thư viện và các bản ghi chép. Bên thứ ba gọi các bản ghi chép này là bản ghi Akashic. Từ Akashic là được chuyển ngữ từ tiếng Phạn, nghĩa là dĩ thái hoặc là năng lượng nguyên thủy của vũ trụ. Mỗi một sự kiện trong vũ trụ đều có thể tìm thấy trong đó thông tin về mỗi người trên trái đất cũng đều được ghi chép lại trong thư viện tại Melina từ khi trở về từ Melina, Robert Dean cảm thấy chấn động không thể tả được. Ông nói trải nghiệm của ông ấy rất giống với trải nghiệm cận tử trong một số sự kiện bị người ngoài hành tinh bắt cóc mà chúng ta từng nói trước kia bị bắt cóc đi thì đều là nhục thân nhưng mà robert nói ông cảm thấy bản thân mình dường như chỉ là ý thức rời khỏi trái đất Nhờ thư viện của Melina mà ông mới biết được trái đất giống như một trường học để trải nghiệm cuộc sống. Tất cả mọi người khi tốt nghiệp tại trái đất đều sẽ nhận được một bằng chứng nhận. Robert còn chỉ ra rằng trái đất chính là một trong những trường học gian khổ nhất trong vũ trụ mà cái chết vốn không thực sự tồn tại chỉ là một phần của trải nghiệm mà thôi trong tương lai nhân loại sẽ trải qua thời kỳ khó khăn và gian khổ nhưng đây là việc phải đối diện khi sinh sống trên trái đất robert từng nói ông vẫn còn rất nhiều thông tin chưa tiết lộ những thông tin này đủ để làm sụp đổ thế giới quan của người dân trên thế giới thậm chí khiến cho cả thể hệ xã hội tan rã Ông nói trong tương lai khi con người đã chuẩn bị sẵn sàng hơn, ông sẽ công khai những thông tin này. Nhưng đáng tiếc là ngày 11 tháng 10 năm 2018, Robert đã qua đời tại bang Arizona, Hoa Kỳ, hưởng thọ 89 tuổi. Cùng với sự ra đi của ông, những thông tin chưa được tiết lộ kia có thể mãi mãi sẽ bị chôn vùi dưới cát bụi. Trong một lần diễn giảng, Robert từng chia sẻ một bức cảnh thiên hà vũ trụ. Ông nói, trong vũ trụ vô hạn tràn đầy các dạng sinh mệnh, trí tuệ, sự xuất hiện của con người vốn không phải điều ngẫu nhiên và chúng ta cũng chưa bao giờ đơn độc ông cũng từng cảm thấy mơ hồ nghĩ đến việc mình từ đâu đến hiện tại thì mình đang ở đâu và sau này mình sẽ đi về đâu những hành tinh này trong vũ trụ chính là cội nguồn và đích đến